bạn đến với kênh Mầm xanh vai da. Vai da, mầm xanh tỏa sáng. Vai da, thế giới hồi hộp trong ngày chính thức vai da có tên tuổi trên làng mạng xã hội. Vai da, mạng xã hội non trẻ, nhưng có một học thuyết mới lạ, phân quyền, chia quyền lợi. Vai da, mạng xã hội non trẻ, nhưng có công thức chia tiền đỉnh cao, đẳng cấp và nhanh chóng. Vai da, mạng xã hội non trẻ đang sở hữu một vũ khí lợi hại, nền tảng công nghệ tương lai, và chia tiền theo dây. Vai ra, mạng xã hội non trẻ, nhưng tầm cỡ, vì những đối tác chiến lược tầm thế kỷ. Vai ra, mạng xã hội non trẻ, nhưng đang sở hữu lực lượng truyền thông rộng khắp toàn cầu. Đại sứ đang bán thương hiệu, và cùng nhau xây thương hiệu Vai ra toàn cầu. Vai ra, mạng xã hội non trẻ, nhưng đang sở hữu một kho kim cương của kỷ nguyên 4.0, big data đẳng cấp và chất lượng. Vai ra, mạng xã hội non trẻ, nhưng đã có một đáp án hoàn hảo cho những doanh nghiệp tầm cỡ toàn cầu vào giao lưu, kết nối và bao tiêu sản phẩm. Vai ra, mạng xã hội non trẻ, một quốc gia non trẻ với khát vọng lớn lao, cùng nhau xây dựng cộng đồng thịnh vượng toàn cầu. Đến với mạng xã hội Vai cùng hành động và hành động.